chào tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của mình à, Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một uh, sản phẩm đó chính là bàn nâng điện di chuyển Bàn này được uh, gia công trong nước cho mọi người nhé à, Bàn nâng này uh, với tải trọng lưng là 300 cân Chiều cao lưng là 4 mét uhm, đây, Mọi người có thể xem cái khung của cái bàn nâng này được uh, thiết kế được bởi sắt rất là chắc chắn đấy mọi người nhé ở đây cái mặt sàn nó làm bằng thép mà cái lớp thép này là là, là thép tôn nhám mà rất là dày dặn luôn và cái xe cái bàn lưng này là được uh, khách hàng đặt theo yêu cầu và sử dụng với mục đích đó chính là đưa các cái xe máy lên đây cái cái cầu đây mình dắt xe máy lên để trên mặt bàn lưng kia để mình nâng lên tầng cho mọi người nhé đó <clears throat> với ờ, thêm là thiết kế thêm bốn cái ờ, trục để mình ờ, khi mình nâng cao mình rút nó ra để mình xoáy xuống mặt đất như thế này để cho nó chắc chắn hoặc lung lay với cái chiều dài của mặt bàn đây theo thông số mọi người nhé chiều dài của mặt bàn là 1 m chín Đấy, rộng là 800 còn cao là 650 đó và bây giờ mình sẽ à, ờ, lưng hạ để cho mọi người xem nhé anh ơi vào lưng hạ giúp em với giờ trời gần tối rồi mình quay video qua nhanh cho mọi người để mọi người tham khảo được thôi Đó. bàn này tuy được sử dụng uh, được uh, sản xuất tại trong nước nhưng mà nâng hạ cực kỳ êm nhá anh có nâng cao cái cỡ chưa không ô bên này chạm rồi anh không anh hạ được không đó hạ rất là êm nha mọi người nhá có hai cái kích tông này khá là to đấy hàng mặc dù sản xuất trong nước thôi nhưng rất là chắc chắn không khác gì hãng nha mọi người nhé khi mọi người mà nâng cao tối đa ấy nâng cao tối đa lên 4 mét ấy nó là bằng cái cái là cuối cùng kia mọi người đoạn cuối cùng rồi đó còn đây là mình đang nâng hạ mẫu cho mọi người xem thôi Đấy. nó có cái tay điều khiển này mọi người ấn nút này bàn này là sử dụng điện 220 cho mọi người nhé điện trực tiếp 220 luôn đây Tôi Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm thì mọi người có thể gọi ngay tới số điện thoại ngay trên màn hình nhé hoặc để lại số điện thoại của mọi người ở dưới phần mô tả mình sẽ trực tiếp gọi điện tư vấn cho mọi người xin chào tất cả mọi người